Xin chào toàn thể anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái uh, bộ tài xỉu bịp Đấy, cái đĩa chuyển hột tài xỉu mới nhất 2022 Đấy. đây là cái đồ chơi tài xỉu anh em uh, luôn thắng khi mà anh em sử dụng cái uh, đồ chơi tài xỉu này nhé đó thì cái uh, đĩa chuyển hột tài xỉu Đấy, đĩa chuyển hột tài xỉu mới nhất 2022 này nó chơi như thế nào và cái cách chơi của nó ra làm sao thì là anh em tôi sẽ vào tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em Đấy, để cho đỡ mất thời gian thì là tôi cũng sẽ nói luôn cho anh em đây chính là cái à, bộ tài xỉu bịp mà anh em chơi bằng cái đồ nam châm nhé bằng đồ nam châm nên là anh em không thể nào anh em đến sân chơi anh em thử nam châm được Đấy, thì anh em nào mà bao được đấy, sân chơi nào mà anh em bao được nam châm thì là anh em đánh cái bộ đồ chơi này nó rất là hiệu quả cho anh em nhé nó rất là hiệu quả và nó cực kỳ là dễ đánh đấy. đĩa chuyển hột mà anh em chuyển hột không có một tiếng động gì cả không có một tiếng kêu gì đó rất là hiệu quả cho anh em đấy. đây là cái đồ chơi mà anh em chơi tài xỉu bịp anh em luôn thắng nhé luôn thắng Đấy. thì ờ, cái cách chơi của nó như thế nào và cái bộ đồ chơi này nó chơi như thế nào thì là anh em theo dõi video tôi sẽ chia sẻ cho anh em và tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi này và cái cách đánh của nó nhé thì cái ờ, đĩa chuyển hồ tài xỉu cái đĩa ờ, đĩa chuyển hồ tài xỉu này nó chuyển như thế nào thì cái cách chơi của nó như nào thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em này thì cái đĩa chuyển hồ tài xỉu này khi mà anh em lắc thì cái mặc định khi mà anh em lắc nó mặc định của nó là con 5 nhá mặc định của nó con 5 khi mà anh em lắc khi mà anh em lắc ba hột này thì con 5 nó cũng sẽ vẫn nằm ở đây đó vẫn sẽ nằm ở đây vẫn sẽ nằm ở đây lắc thử cho anh em nhé đó, nó sẽ vẫn nằm ở đây nó sẽ vẫn nằm ở đây nhưng chén này tài Đấy, chén này tài thấy làng đánh nhiều tài quá thì tôi muốn cho về xỉu thì làm cách nào Đấy, làm cách nào thì đây anh em xem video Đấy. đó về xỉu đúng không anh em lại về xỉu thì khi mà anh em lắc tiếp thì là con hai nó vẫn sẽ cứ nằm ở đây nhá con hai nó sẽ vẫn cứ nằm ở đây Đấy, lắc thử cho anh em này đó chắc chắn con hai vẫn cứ nằm ở đấy thì là anh em vẫn có cơ sở anh em đánh xỉu nhá anh em đánh xỉu mở cho anh em này đó vẫn xỉu đúng không thì khi mà anh em muốn lên tài thì anh em chỉ cần cái động tác nhỏ thôi Đấy, cái động tác như thế nào thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại này thì tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, cái đĩa chuyển hột tài xỉu cái đồ chơi tài xỉu này nó cho anh em cái tỷ lệ là luôn thắng khi mà anh em sử dụng nó nhé mở tài cho anh em này vừa xỉu đúng không mở tài cho anh em này Đó, mở tài cho anh em này đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em nhé mà chuyển hột đây hoàn toàn là không nghe tiếng hoàn toàn là không nghe một tiếng động gì cả đấy, đấy dở nắp ra dở nắp ra nó lại là xỉu nhé dở nắp ra nó lại là xỉu đấy, rất là hiệu quả đấy, anh em nào mà muốn uh, sở hữu cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu này cái đĩa chuyển hột tài xỉu mới nhất 2022 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình và Zalo cũng là hai số điện thoại ở trên màn hình luôn anh em nhé thì anh em à, cần tư vấn thì anh em cứ liên hệ Đấy. ngoài những cái đồ chơi à, ngoài những cái đồ chơi tài xỉu Đấy. thì bên tôi còn cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc Đấy. để cho anh em đi chơi Đấy. anh em à, chơi Tết 2022 nó mang lại hiệu quả và mang lại những cái chiến thắng cho anh em nhé Đấy thì video này tôi làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em